trước mặt Duy là chiếc máy Performance Plus PPL 930 Những cuốn sắt này trị giá 70 triệu Máy này có tên là City Pro Yeah! Yeah! Yeah! Chào mừng các bạn đến với THOL Gym Center quận 9 tầng số 3 Và trước mặt Duy là chiếc máy Performance Plus VPL 930 Một trong những khung sắt quyền thoại đã có mặt ở trung tâm thể hình online từ những năm rất sớm 2016 Giờ hôm nay tái hiện lại nơi đây Một trung tâm gym hoành tráng biết cái máy này nhiêu tiền không? Những khung sắt này trị giá 70 triệu wow. Máy này có tên là City Đơn giản thôi chỉ là những khung sắt mà dòng cao cấp nhất Performance Plus Performance Plus cái này á là công nghệ nó ít tiền hơn mấy cái dạng mà có thể chọt chọt chọt chọt chọt chọt chọt chọt chọt chọt về mắt hơn mấy cái máy chọt chọt chọt chọt chọt chọt về mắt hơn nó trong ngoài còn này rẻ hơn bảy chục nó ăn tiền ở gì ăn tiền ở cái khung nhìn nó rất là đẹp ở thép nhìn rất là xịn đúng không ở sơn rất là đẳng cấp và nó ăn tiền một cái là kéo rất là êm freeway rất là ghê đó là đặc trưng của cái dòng Pro Performance Plus chỉnh cái này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gì đó không biết kệ nó chỉnh gì cái răng cái răng tay cái răng tay á nó ảnh hưởng tới cái răng lưng cái bài này tập vô lưng nha các bạn bài là rô xích rô mà rồi còn cái cái chốt thứ hai kéo ra cặp cái lên xuống lên xuống lên xuống lên xuống cho nó phù hợp với chiều cao cơ thể vậy thì như thế nào có được phù hợp và phù hợp chưa về hơi cao xuống xíu nữa rồi thế thôi đó vừa vừa đó chưa khởi động mấy bạn nãy giờ bị mất điện quá tải quá tải chơi tự nhiên hệ thống lạnh của THL một cái kịch lên phát một cúp điện luôn giờ mới sửa xong mới leo cục điện mà kia đấu rồi xong mấy em cái này không phải là video hướng dẫn tập nha các bạn mà là video trải nghiệm cảm giác trải nghiệm cảm giác nó khác cái gì so với những máy kia bạn hãy nhìn cái nét beauty của cái máy này bạn có thể tập một tay hoặc là hai tay tùy các bạn ở bên bình tân không có cái máy này bình tân có máy giống máy này thôi mà sao bằng được máy này nó quay ghê lắm Uầy! bữa nay là ngày khai trương của BBT quận chín nha ngày đầu tiên vận hành phòng gym luôn quý khách hàng đến đây tập với được sự hỗ trợ support của anh em và bản thân Duy Nguyễn ngày hôm nay qua đây xong đất ngày hôm nay qua đây sống chết với anh em ngày đầu tiên thêm một cái thông điệp là luôn đồng hành cùng các bạn luôn đồng hành cùng nhân viên chú đi sao nghe chú đi sao nghe khổ mà em thằng khác nó có liêm sĩ nó từ chối liền thằng này nó quay mặt nó đi thằng này nó không có liêm sĩ nó nhận luôn thua mày lên ống kính mà mày sống thủ quá con đây đây kéo rất em thích lên hai chục ký nữa à, bởi vậy các bạn muốn đặt một chiếc máy thành công á chúng ta phải có cái kiến thức nó có kiến thức bạn phải biết cái này kêu được cái gì cái gì gì gì á mà không mỗi lần mà duy đặt máy á nhức đầu lắm giờ nó hỏi ê cái này muốn màu gì ê cái này muốn loại gì xong rồi ê cái này muốn máy lỗ xong rồi ê cái này muốn màu gì hỏi ê cái này muốn chơi thiết liệu gì xong rồi hỏi cái vị vị trí cái đốt nhỏ xíu rồi nè nó có nó có từ chuyên ngành nên hỏi ê cái này muốn màu gì mà nó không được cái hình đâu mẹ nó hỏi chữ không à nó xong phải tìm hiểu thấy mẹ luôn bởi vì nó khổ lắm mấy bạn nhiều khi lộn nữa không phải giỡn đâu nó, nên, nên thôi thôi giờ tao mày đừng hỏi tao nhiều quá mày cái máy nào mày thiết kế màu đẹp nhất mày đưa tao đi tông của tao tông cam đó màu đen ờ làm đi xong cái nó quất này Ủa, ứa gan không cái này là là nói chung là không ưa lắm đó mình là thích cái màu mà đỏ đậm hơn nó chơi màu đỏ tươi quá chung bị hố em làm ăn nhiều khi nó không phải không cần cho nổi luôn á Nhìn đây trăm hai đó ba, Nặng lắm Cái này nặng hơn cái kia Máy bình tân á giật được ghê hơn à! bây giờ mấy em thấy không tạ bóng không tâm sự với em luôn tạ tồn kho 2 năm rồi đó cái này đó mình nhập một lần là phải nhập nhiều nhập chục tấn đó anh nhập lần đó là lúc mà khai trương bình tân á là nhập vô xài tới giờ đó anh à, thông qua những video anh chia sẻ chặng đường kinh doanh của anh đúng không chặng đường kinh doanh của anh luôn bây giờ anh rất đói rất mệt anh uống clip đã 3 tiếng rưỡi đồng hồ rồi đó nó cúp điện các kiểu luôn không không không không đeo dây tại vì sao tại vì anh làm video nhắc lại lần cuối anh làm video anh không đeo chứ anh tập là anh sẽ đeo nên các bạn xem video phải mua dây để mà đeo không nó bị đau tay á tay chỗ này nó lủng lủng lủng lủng lỗ hết ghê lắm đôi tay si mơ đâu chỉ để làm thơ mà chinh phục trên mức tạ khủng khiếp yeah. Yeah. Con cái Bye bye các bạn Cảm ơn các bạn theo dõi video Hãy đến THOL Gym Center Quận 9 vô thang máy nhấn số 3 Đến đây trải nghiệm cái máy này 70 triệu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 No! No! No! No! No! No! Power 2N Haprack đẳng cấp thế giới Đấy, đấy, Ah! Ah! Ah! Ah!